Xin chào ờ, tất cả anh em Bây giờ trên thị trường thì ờ, mua bán và trao đổi những cái bộ đồ chơi bầu cua thì nó rất là nhiều những cái thiết bị để phục vụ cho anh em chơi nhưng quan trọng ấy là anh em có sử dụng những thiết bị đó như thế nào thứ nhất là nó an toàn thứ hai là không tang thứ ba nữa là chơi làm sao có thể thắng được mang tiền ờ, mang tiền về đấy mới là một cái điều rất là khó Ờ, bên ờ, chúng tôi chuyên cung cấp những cái thiết bị những cái đồ chơi ờ, bầu cua cờ bạc bịp mới nhất 2019 2020 hiện nay nhằm phục vụ cho anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua bịp thì tôi hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái sản phẩm chơi bầu cua hoàn toàn là không tang không tang có nghĩa là như thế nào thứ nhất này là anh em khi đi chơi chỉ cần anh em đụng tay vào cái hột bầu cua này thôi khi lên mặt nào nó sẽ báo rung cho anh em biết mặt đó ví dụ như lên mặt bầu nó sẽ rung cho anh em biết mặt bầu ờ, khi nó nổi lên đấy là khi anh em chạm vào mặt bầu và khi anh em chạm vào mặt cua chẳng hạn thì có mặt cua nó, nó nổi lên thì lúc đấy máy nó sẽ rung cho anh em biết đây nó là một cái ờ, cách chơi bầu cua đánh bầu cua bịp rất là hiệu quả và ở cái cuối clip này tôi sẽ xé cái hột bầu cua này ra để làm gì để chứng minh cho anh em biết một điều đây nó là một cái bộ hột bầu cua hoàn toàn không tang còn đây nó là cái máy bào dung của nó anh em thì cái hột bầu cua này tôi đã đưa vào bên trong đưa ờ, cái chấm từ vào bên trong cái hột này rồi và bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem cái độ chính xác và hiệu quả của nó như thế nào đây nó là cái cục dung tôi sẽ để ở đây và thử cho anh em đây giờ tôi sẽ bật cục dung lên giờ tôi sẽ thử cho anh em xem nhé bây giờ như con cá này chắc chắn là có một con cá anh em này tôi sẽ thử cho anh em xem khui thử nhé Đấy, chính xác có một con cá con cá này nó bị khuyết anh em nhé đây cái bộ này ấy, à, tôi đã làm vào trong à, mặt của con cá và mặt của con gà có nghĩa là khi có cá hoặc gà nổi lên thì nó sẽ rung bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem à, tiếng nữa cái âm thanh ở đây nó phát ra thì nghe rất là to nhưng mà khi anh em cầm trên tay thì rất là nhỏ bây giờ nó vẫn có một con cá cá và gà nếu để chắc chắn anh em nên đánh cả hai cửa đặt vào cửa cá và gà luôn đó anh em nhìn có gà nhá tại sao lại chúng ta đánh hai cửa bởi vì khi chúng ta đánh vào cửa gà là mặt gà nổi lên thì chúng ta sẽ đánh được mặt gà và cái mặt đối diện với nó là mặt cá chúng ta sẽ đánh được hai mặt tôi sẽ thử cho anh em xem à, một hai à, phát nữa bây giờ máy hoàn toàn không dung anh em nhé đây cái máy để đây hoàn toàn không dung này không dung có nghĩa là không có cá và không có gà không có cá không có gà thì chúng ta tốt nhất là không nên đánh tôi sẽ mở thử cho anh em xem đó không có cá không có gà anh em nhé tiếp tục Đấy, anh em thấy máy dung không đó, đó rất là nhỏ đó. bây giờ chắc chắn là có cá và gà tôi sẽ đặt cả hai cửa tránh để mình thua đặt cả cá và gà luôn đó anh em nhìn gà có này hai con gà liền anh em nhé rất là chính xác đúng không hiệu quả tuyệt đối luôn tiếp tục vẫn có cá cá hoặc gà tôi tiếp tục tôi đặt vào cá và gà đó anh em nhìn này có cá 100% nhé cái này đánh như thế này thì không bao giờ thua bởi vì chúng ta đặt hai cửa không bao giờ có trường hợp thua như bây giờ khi không có cá và không có gà thì chúng ta sẽ không đặt vào hai cửa đó nếu anh em mà muốn đánh hên xui thì chúng ta có thể đặt vào những cửa khác nhưng mà tôi khẳng định 100% là không có cá và không có gà anh em nhé tôi mở thử này đó không có cá và không có gà anh em nhé bầu tôm cua đó chính xác ạ khi nào có cá hoặc gà thì máy sẽ rung cho chúng ta biết Đấy, bây giờ chắc chắn 100% có cá và gà ở trường hợp này thì tôi sẽ đặt cả vẫn vào đặt vào hai cửa cá và gà khi đặt vào cá gà thì chúng ta sẽ không sợ thua nhưng bây giờ tôi đặt sẽ đặt vào cá và gà tôi sẽ khu thử cho anh em xem đó anh em nhìn này cá và gà có cả hai con luôn nhé có cả cá và gà luôn anh em thấy nào rất là hiệu quả đúng không bây giờ cũng giống như cái lúc trước à, tôi đã giới thiệu tôi đã nói bây giờ tôi sẽ cắt cái bộ hột ừ, bộ cua bảo dung này ra để cho anh em biết là đây nó là hoàn toàn không tang đây tôi sẽ kiểm chứng cho anh em xem tôi sẽ cắt từng hột một hoàn toàn không có gì nhé tiếp tục này. của thứ hai đây cũng không có gì đúng không ạ tiếp tục đến hộp thứ ba còn một điều nữa là khi anh em chỉ sử dụng cái miếng dán đầu cua này anh em chỉ cần đưa cái miếng dán ra bên ngoài có nghĩa là khi anh em không chơi nữa anh em có thể là bỏ miếng dán ra ngoài và lần sau anh em vẫn có thể sử dụng được thời gian chơi thì ít nhất từ 15 cho đến 20 ngày đây anh em nhìn này tôi cắt ra này hoàn toàn không có tăng tích gì nhé Đó. Nếu anh em nào cần tìm hiểu liên hệ có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé